đây. đợt khóa ga công tắc ở vị trí mở đây còn về pin sạc thì tôi chỉ sử dụng có một cục thôi là đủ 3V rồi nên nó sẽ không đủ độ dài với cái hộp pin ở trong đây vì vậy tôi có kèm thêm một cái lò xo này thì đầu lò xo thì tôi cũng đã cậy hở ở hai đầu rồi thì các bạn nhận về thì mình sẽ móc vào cái lỗ mà tôi cũng đã làm à, lộ một lỗ trên cái mặt cực dương mặt trước của cực dương đây để các bạn à, móc cái lò xo vào đây các bạn móc vô nè cái miếng nhựa này tôi không lấy ra là để tránh cho nó chạm nó chạm vào cái mép ngoài của cực âm này nên tôi để luôn đây tôi đã làm một cái lỗ nhỏ thì các bạn giữ được móc vô rồi mình đẩy cái dấu trừ vào bên trong trước đầu lò xo thì các bạn sẽ ép vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin để nó tiếp xúc lại với nhau đây. bếp bên trái cũng đã khóa ra, sau chế độ nước cạn nồi công tắc còn đang mở đây nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào cái tính năng của cái que cảm biến này nhận nhiệt độ của nó ở đó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 nhịp đánh lửa nhanh liên tục pin đầy khi nào mà nhịp đánh lửa nó chậm rồi là pin nó đã yếu thì các bạn nên cắm sạc này vô các bạn mà để ráng là để sử dụng thêm thì cũng được chỉ ờ, vài ngày thì nó cũng sẽ hết pin giờ tôi sẽ thử những tính năng tiếp theo của cho bếp bên trái này thì ở bếp bên trái này nó sẽ có thêm tính năng là nấu nước nè cái hình ấm nước đây đây là chế độ nấu nước tiếp theo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 nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn không đúng với tính năng đó và ở bếp bên phải của tôi thì nó cũng có thêm tính năng là chọn nhiệt độ chiên đây 160 180 đến 200 độ và tính năng là rang xào đồ khô đây các bạn đè giữ nút này 3 giây để nó sáng đèn lên khi sáng đèn lên thì nó sẽ nhận cái nhiệt độ ở cái đầu cảm biến này nó sẽ tăng lên là 300 độ giúp cho ta rang xào được những món có nhiệt độ cao kéo dài được thời gian lâu tắt lửa hơn ưu điểm của bếp ga Việt Nam á bếp ga Việt Nam so với bếp ga Nhật là bếp ga Nhật nó sẽ à, an toàn đó là cái ưu điểm tốt nhất và tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam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 nướng bây giờ thì các bạn chỉ việc sắc mỏng ra ướp đồ nướng vào thì mình bỏ vào bếp này bật lên là sử dụng thôi thì nướng các bạn cũng phải cắt mỏng ra vì cái độ hở giữa cái vị nướng này nè với cái mặt lửa trên á nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt nhỏ mỏng ra để nó vừa với trong đây nướng hai tầng lửa nè giúp thức ăn chín đều mà ta ít phải trở còn về bếp ga Nhật á,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 bếp ga Nhật thì nó sẽ nhiều ưu điểm hơn so với cái bếp ga của Việt Nam thứ nhất là an toàn nó sẽ nó có cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi là ở đây và que khóa ga khi ờ, gió thổi tắt lửa đây ở nằm ở phía bên hông này và an toàn tiết kiệm ga thì uh, ga thì tiết kiệm hơn nhiều so với bếp ga Việt Nam đây bếp đã khóa ga sau cái chế độ là nấu nước sôi này cái thời gian tôi vẫn còn ở trên này là 2 phút nè đã khóa đây công tắc ở vị trí mở nè giờ tôi cũng sẽ giả sử hết thời gian để rút ngắn được cái thời gian đây thì à, tôi sẽ tháo ổ cắm hẹn giờ này ra để giả sử là hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ này thì chỉ sau 1 đến 2 giây thôi bếp nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ra lại đây chỉ 1 đến 2 giây rất là an toàn và tiện lợi cho chúng ta khi mà biết trước chính xác được những món mà ta biết được cái thời gian của nó ờ, chín rồi đó thì ta sẽ cài đặt cái thời gian vào ổ cắm này trong khi đó ta có thể làm được những cái công việc khác mà không cần phải canh trở đến cái món đó vừa rồi thì tôi cũng đã thử những cái tính năng của bếp các bạn ờ, quan tâm đến ờ, <clears throat> các bạn có quan tâm đến rẻ hơn khuyến mãi những dòng sản phẩm của rẻ hơn khuyến mãi thì các bạn hãy thể nhấn vào cái nút đăng ký subscribe